luật gì hả làm cái gì mũi mũi kìa lại bài nhuần kìa cô bài nhuận chào trước này chào chị quý hoài ạ đấy đấy đấy đấy đấy chị quý hoài ơi mua áo con đi à áo này hàng hàng xô đúc chưa có ai vào xem ta phải chia sẻ gắn thẻ vào khó lắm chuyện đông rồi giờ cứ thằng mình đi đến trả mít mít đến à, tới sách à chúc ơi lát rồi nhá mít úp vào đít này ở chết thằng này nó phá úp vào đít thằng này lấy quần lấy túi sách nào đây chào cả nhà nhá chào mời nhá Thế bây em là chuyên là à, <coughs> chào à, An An nhé Mình chuyên à, về túi sách này, mỹ phẩm này, đồ lót nam nữ này, và phụ kiện thời trang. Đây có cả đồng hồ nam nữ quá này cái thâu quảng cáo quảng cáo dây chuyền đấy à cho biết mở cái đồng hồ này rồi trước cháu mua cái kích ra mua xong rồi cô thấy chán đấy mà ngày xưa giờ chả biết đâu rồi thiếu con bây giờ còn tí tí đi làm đi làm rồi xe xe kia đi tới không mượn biết nữa có ơi có có lại có lại là ta theo biết này biết biết thân biết tay le à có có tạo quần này có kem có tạo quần đấy đánh phấn nào, kem nền úp vào Chứ là ai đấy Ai đấy? Nó học này Chào à, cả nhà nhá. Chào mọi người. cái màu đốc của nó ngủ suốt đi nó dặn bốn chiều mà chị nó dặn bốn chiều mà cái đồng hồ nó chưa có nữa chục ba trăm ba trăm bảy về mặc ở cái này không phải ờ, cái này cái này này cái này cái này quần này với áo quần là mua liên tục liên tục Thế này cứ phải mua chục mà em, nó cứ đi đâu hết nhá. Em thất lắm nha. Ôn thần nữa.